Nguyện đêm lòng thành kính gửi theo đám mây hương Phản Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thể trọn đời giữ đạo theo tử tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật tử gia hộ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 Chúng con kính bạch chư Phật chư Bồ Tát chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư Hồ Pháp chốn già lam chùa Ba Vàng xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng tử bi và sự chỉ dạy trên Sư Phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng. Xin thần tâm đôi trước tam bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng. Để tán than công đức tam bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con văn tập về nơi Đại Hùng Bảo Điền. Chúng con dâng nén tâm hương khải bật tam bảo chứng minh giá trị Chư Hộ Pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phương Tiện thứ hai. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ấn chư Phật, bao tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật. Để hộ trì tam bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương. Các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời Hoàng Dương chính Pháp Phật đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được diễn giác ngộ. Huyền trên sư phụ được sức khỏe chủ thế gia bà được dài lâu. Để hoàng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiền đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ Thân bằng quyến thuộc được nhiều lời ích sớm có duyên lần tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiên tố hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa. Nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cung nguyện hết thảy chư tiên chư hồ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thịnh hưng, huyền cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật. Chúng con hướng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con xâm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. giới nhất na thiết na chư phật chỉ tâm đảnh lễ nam mô thập phương tần hư không giới à, nhất na à, thiết à, tôn pháp chỉ tâm đảnh lễ ơi nam mô thập phương tần hư không giới à, nhất à, thiết à, hiền thánh tăng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 sư thích ca mâu ni ơn sâu muôn lời thành bấy cuốn na dòng chưa đừng vô biên nghĩa màu trong có nước cam lô diên nhuần trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm phương tiện thứ ai khi ấy đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo tỳ kheo ni cứu lòng tăng thượng mạn cẩn sự nam a mạn cẩn sự nữ chẳng tin hàng bốn chung như thế số kia có năm nghìn chẳng từ tay lỗi mình nơi giới có thiếu sót thiết giữ tội quay mình chỉ nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng ai đức phật phải đi cả đó kém phước đức chẳng kham lãnh pháp này chúng nấy không cành lá chỉ có những hột chắc xa lời phật khéo nghe pháp của các phật đặng vô lượng sức phương tiện mà vì chúng chúng sinh nói tâm của chúng sanh nghĩ các môn đạo ra làm bao nhiêu những tánh dục nghiệp lành giữ đời trước Phật biến hết thế rồi dùng các duyên thí dụ lời lẽ sức phương tiện khiến tất cả vui mừng hoặc là nói khế kinh cô khởi cùng bốn sự bốn sanh vì tặng hiệu cung không nói những nhân duyên thí dụ và chúng tụng luận nghị cộng chín kinh căn đồn ưa pháp nhỏ tham chấp nơi sinh tử nơi vô lượng đức phật chẳng tú đạo xấu màu bị các khổ não loạn vì đó nói niết bàn ta bày phương tiện đó khiến đều vào huệ Phật chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo. Giờ gì chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chín bộ pháp của ta thuận theo chúng sinh nói vào đại thừa làm gốc nên mới nói kinh này có phật tứ tâm tình nhiễm diệu cúng lời cắn nơi vô lượng các Phật ma tu đạo sâu màu vì hàng Phật tử này nói kinh đại thừa đấy ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo người thấm tâm niệm Phật tu chi tình giới vây hàng này nghe thanh Phật rất mừng đầy khắp mình Phật biết tâm của kia nên nên vì nói đại thừa thanh văn hoặc Bồ Tát nghe ta nói pháp ra nhân đến một bài kệ đeo thành Phật không y trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp không ai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói chỉ dùng danh tự giả dắt dân các chúng sinh vì nói trí huệ Phật các Phật giá nơi đời chỉ một việc này thiệt hai thứ chẳng phải trơn tròn chẳng đếm tiêu thừa mà tế độ chúng sanh Phật từ chủ đại thừa như pháp của mình đặng định huệ lực trang nghiêm dùng đây đổ chúng sinh từ chứng đạo vô thượng pháp bình đẳng đại thừa nếu dùng thiếu thừa độ nhân đến nơi một người thời ta đoa sẵn tham việt nay tất không được nếu người tin về phật như lai chẳng dối gạt cũng không lòng tham ganh dứt ác trong các pháp nên phật ở mười phương mà riêng không cho sở ta dùng tướng trang nghiêm ánh sáng soi trong đời đời đấng vô lượng trung trọng vì nói thiệt tương ân xa lợi phật nên biết ta vốn lập thể nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện này đã đầy đủ rồi độ tất cả chúng sinh đều khiến vào Phật đạo nếu ta gặp chúng sinh dùng Phật đạo dạy cả kẻ vô tri dối sai mê lầm không nhẫn lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu tu cội lành chấp chặt nơi ngũ dục vì si ái sinh khổ bởi nhân duyên các dục xa vào ba đường dư xoay lăng trong sâu neo chiều đủ những khổ độc thân môn thó bao thai đời đời tăng trưởng luôn người đức mong ít phước các sự khổ bức ngặt vào rừng rậm ta kiến hoặc chấp có chấp không Được thượng gã các chấp này đầy đủ sáu mươi ai chấp chấp pháp mưu vong bền nhân không bó đặng ngã bản tự khoe cao rúa nịnh lòng không thật trong nghìn muôn ức kiếp chẳng nghe danh tự phật cùng chẳng nghe tranh pháp người như thế khó độ cho nên xa lời phật ta vì bảy phương tiền nói các đạo dứt dứt khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thiệt diệt các pháp từ bổn lai tương thường tự vắng lặng Phật tứ hành đạo rồi đời sau đẳng thành Phật ta có sức phương tiện mơ bay khắp ba thừa tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này đều nên trừ nghi lầm lời phật nói không khác chỉ một không ai thừa vô số kiếp đã qua vô lượng phật diệt độ trăm, trăm nghìn muôn ức Phật số nhiều không lượng được các thế tôn như thế các món duyên thế dụ vô số phương tiện diện nói các pháp tướng càng đức thế tôn đó đều nói pháp nhất thừa độ vô lượng chúng sinh khiến vào nơi phật đạo lại các đại thanh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh tâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác giúp bày nghĩa để nhật nếu có loài chúng sinh gặp các phật quá khứ hoặc nghe pháp bố thí hoặc chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiên trí thầy càng muốn tu phước huệ những người như thế đó đều đã thành phật đạo sau các phật diệt độ nếu người lòng lành diệu các chúng sinh như thế đều đã thành phật đạo các phật diệt độ rồi người cũng dưỡng xa lời dừng muôn đức thư táp vạn bạc và phá lê xa cửa cũng ma não ngọc mai khôi lưu ly thanh tịnh rộng nghiêm sức trâu rồi nơi các tháp hoặc có rừng miếu đá chiên đan và trầm thì gỗ mật cùng gỗ khác gạch ngói buôn đất thầy hoặc ở trong đồng trống đưa đất thành miếu phật nhận đến đồng tử dân nhóm các phát thành thao Phật những hạ người như thế đều đã thành Phật đạo đều Phật xây dựng các hình tượng chạm chỗ thành các tướng đều đã thành Phật đạo. Hoặc dùng bảy báu làm thấu đồng bạch đông đó chất nhôm cùng chỉ kém sắt gỗ cùng với bùn. Hoặc dùng kéo sơn vải yêu sức làm tượng Phật những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Vẽ vời làm tượng Phật chấm tương phước chấm các nghiêm tử làm hoặc báo người đều đã thành Phật đạo. Nhân đến đông tứ dân hoặc có cây và bút hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật. Những hạng người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành Phật đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát độ thoát vô lượng chúng nếu người nào ngợi thắp miêu tượng báu và tượng về giường hoa hương phan lòng lòng kính mà cung dường hoặc khiến người trỗi nhạc đánh trống thổi sừng ốc tiêu địch cầm không hầu thì bà chụp trả đồng các tiếng ấy như thế đêm dùng cúng dường hết hoặc người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phật nhân đến một tiếng nhỏ đều đã thành Phật đạo. Nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một bóng cúng dường nơi tượng vẽ lần thay các đức Phật hoặc, có người lê lạy hoặc lại chỉ chấp tay nhận đến giờ một tay hoặc lại hơi cúi đầu dùng đây cũng dương tượng lần thấy vô lượng phật từ thành đạo vô thường dòng độ chúng vô số vào vô dư niết bàn như củi hết lửa tắt nếu người lòng tan loạn vào nơi trong tháp miếu một xưng nam mô phật đều đã thành phật đạo nơi các phật quá khứ tại thế hoặc diệt độ có. có người nghe pháp này đều đã thành phật đạo càng thế tôn vị lai số nhiều không thể lường càng đức như lai đó cũng phương tiện nói nói pháp tất cả các như lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sinh vào trí vô lậu phật nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành phật các phật vốn thể nguyện ta tu anh phật đạo khắp muốn cho chúng sinh cũng đồng đẳng đạo này các phật đời vị lai giàu nói trăm nghìn ức vô số các pháp pháp môn kỳ thiệt vì nhất thừa các phật lưỡng túc tôn biết pháp thường không tánh giống phật theo duyên sanh cho nên nói nhất thừa pháp đó chủ ngôi pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết rồi đức phật phương tiện nói hiện tại mười phương phật của trời người cũng dường số nhiều như hàng xa hiện ra nơi thế gian vì an ổn chúng sinh cùng nói pháp như thế biết vắng bặt thứ nhất bởi dùng sức phương tiện dầu bày các món đạo kỳ thiết vi phật thừa biết các hành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhớ nghiệp quen từ quá quá khứ tánh dục sức tinh tấn và các căn lợi độn dùng các món nhân duyên thí dụ cùng lời lẽ tỳ cơ phương tiện nói ta này cũng như vậy vì an ổn chúng sinh dùng các món pháp môn giao bày nơi Phật đạo ta dùng sức trí tuệ do tánh dục chúng sinh. Phương tiện nói các pháp đều khiến đắng vui mừng xa lời Phật nên biết ta dùng mắt Phật xem thấy. thấy sáu đường chúng sinh nghèo cùng không phước huệ vào đường hiểm sinh tử khổ nối luôn không dứt. sâu tam nơi ngũ dục như châu máu mến đuôi gió tam mái từ che đuôi mù không thấy biết chẳng cầu phật chi lớn cùng pháp dứt sự khổ sâu vào các tà kiến lấy khổ muốn bỏ khổ phật vì chúng sinh nay má sinh long đại bi xưa ta ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành trong hai mươi mốt ngày suy nghĩ việc như vậy chi huệ của ta đẳng vi diệu rất thứ nhất chúng sinh các căn chậm tham vui si làm mù các hạng người như thế làm sao mà độ đặng bây giờ các phạm vương cùng các trời đế thích bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng khác trăm nghìn ức quyến thuộc chắp tay cung kinh lê thỉnh ta truyền pháp luân ta, ta liền tự suy nghĩ nếu chỉ khen Phật thừa chúng sinh chìm nơi khổ không thể tin Pháp đó. Do phá Pháp không tin rất trong ba đường giữ ta thả không nói Pháp mau vào cõi Niết Bàn. Liền nhớ Phật quá khứ thực hành sức phương tiện ta nay chứng đẳng đạo cũng nên nói ba thừa. Chúng ta nghĩ thế đó mười phương Phật đều đều hiện tiến phạm an nuôi ta hay thấy đức thích Ca Bậc Đạo Sư thứ nhất đẳng Pháp vô thượng ấy tùy theo tất cả Phật mà dùng sức phương tiện. Chúng ta cũng đều đẳng Pháp tối diệu thứ nhất vì các loại chúng sinh phân biệt nói ba thừa chỉ. Chi kém ư Pháp nhỏ chẳng tự tin thành Phật cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả. Dẫu lại nói ba thừa chỉ vì dạy Bồ Tát xa lời Phật nên biết ta nghe các đức Phật tiếng nhiễm màu rất sạch xứng Nam Mô Chư Phật ta lại nghĩ thế này ta ra đời trước ác như các Phật đã nói ta cũng thuần làm theo suy nghĩ việt đó rồi liền đến thân bá này các phạm tương tịch diệt không thể dùng lời bày bèn dùng sức phương tiện vì năm tỷ kheo nói đó gọi chuyên pháp luôn bèn có tiếng niết bàn cùng với a la tên pháp tăng sai khắc từ kiếp xa dẫn lại khen bày pháp niết bàn dứt hẳn khổ sống chết ta thường nói như thế Ta lời phật phải biết ta thấy các phật tử chi quyết cầu phật đạo vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính đồng đi đến chỗ phật từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện Ta liền nghĩ thế này sợ gì Phật ra đời để vì nói Phật huệ nay chính đã đúng giờ xa lời Phật phải biết người căn chấm trí nhỏ kẻ chấm tướng kiêu mạn chẳng thể tin pháp này nay ta vui vô ý ở trong hàng Bồ Tát trình bỏ ngay phương tiện chỉ nói đạo vô thường Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưới nghi nghìn hai trăm la hán cũng đều sẽ thành Phật như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời ta nay cũng như vậy nói pháp không phân biệt các đức Phật ra đời lâu xa khó gặp gỡ trình sự hiện ra đời nói pháp này khó hơn vô lượng vô số kiếp nghe pháp này cũng có ai nghe được pháp này người đó cũng lại khó thế như hoa linh thoại tất cả đều ưa mến ít có trong trời người lâu lâu một lần trổ. Người nghe Pháp mừng khen nhẫn đến nói một lời tới là đã cung dường tất cả Phật ba đời. Người đó rất ít có hơn cả hoa ưu đàm các ông chớ có nghi ta là vua các Pháp. Cập báo các đại chúng chỉ dùng đạo nhất thừa dạy báo các Bồ Tát không thanh văn đệ tử xa lời phân các ông thánh văn và bồ tát phải biết pháp mẫu này bi yếu của các phật bởi đời ác năm trược chỉ tam mưa các dục những chúng sanh như thế tròn không có Phật đạo. Người ác đời xe tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận pha pháp đọa đường dư người tam quý trong sạch quyết trí câu phật đạo nên vì bốn người ấy dòng khen đạo nhất thừa Giá lời Phật nên biết Pháp các Phật như thế Dùng muôn ức phương tiện tùy thời nghi nói Pháp Người sáng học tập tu không hiểu đắng Pháp này Các ông đã biết rõ Phật là Thầy trong đời Việc phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm lòng sanh rất vui mừng tự biết sẽ thành Phật kinh diệu pháp liên hoa quyển thứ nhất một sáng chiếu phương đông thế diệu toàn bày chẳng phải chỗ suy lương mà suy lương được thâm hiểu ở trong lòng phương tiện truyền bày một đạo nhã hương trời nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát thế tôn hiện điểm tốt di lặc nghi tương lành văn thủ vì chung dòng phố bày phật xưa phong hào quang ba phen mời đấng pháp vương vì nói hương diệu liên nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh phật nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh phật nam mô quá khứ nhật nguyệt đăng minh à. Phật Kinh tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân Na là người đệ tử Phật Ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tam điều giác ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ thứ nhất thế gian vốn vô thường Cõi nước rất mong manh bốn đại lại khổ không năm ấm là vô ngã Luôn sinh diệt biến đổi ra dối không có chủ Tâm là nguồn việc ác thân là rừng nghiệp tội nếu quán sát như thế dần dần lìa sinh tử điều giác ngộ thứ ai tham muốn nhiều là khổ à, báo sinh tử nhọc nhằn à đều từ tham dục khởi nếu ít muốn biết đủ thân tâm được tự tại điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đủ chỉ lo việc tham cầu à, sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến chi túc ờ, vui cảnh nghèo giữ đạo, ờ, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lười biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục ấm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn học rộng nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sáu a nghèo khổ hãy oán hờn thường kết nhiều duyên ác bồ tát anh bố thí a bình đẳng với oán thân không nhớ đến lối cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dục là tai họa thân dấu ở cõi tục à, nhưng không nhiễm dục lạc thường nhớ nghĩ ba y bình bát và pháp khí chí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch à, thực hành hạnh thanh tịnh với tất cả điều giác ngộ thứ tám sinh tử luôn thiêu đốt khổ não thật vô biên nên phát tâm bồ đề à, tu hành cầu thanh đạo cứu độ khắp tất cả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 tư duy tam điều này sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội thăng tiến đến bồ đề mau thành tiểu chính giác dứt án đường sinh tử thường an trú tịnh lạc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 Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lần tu theo chinh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm. Giả quyến an khang lòng tín nơi tam bảo Ngày càng sâu tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trưởng Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dẫn quân du kích tử về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn. Chư vì hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước các hương linh oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa. Các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc đổ sinh của chư Tăng Chùa Ba Vàng, thì theo phúc báo cung dường và tu tập của chữ Tăng Ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tình, lìa khổ minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ, tin sâu tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin nồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề vào hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tư chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đồng đất các nạn nước do biến động và lũ quét lột lòi tiêu trừ ác nghiệp chất trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh hồi hướng cho các trung hành bền quý vương ác độc quý vương đã ác quý vương huyết lệ sầu quý vương cùng các tiểu quỷ tử có liên quan tới ác nạn của nhân loại nguyện cho chúng quý này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con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 chúng ma sinh ơi à hiểu thấu à đạo lớn ơi phát tâm à, vô thường từ à, quy à, pháp ơi nguyện à cho chúng sinh người a thâm nhập kinh a tạng người a trí tuệ như a biển tự quy y tăng người nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ai